Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. Đặc biệt về cho anh em rằng năm số đó chính là 36 374 càng 3 đầu 7 đuôi 4 in cho anh em bạch thủ đề là bạch thủ đề 74 tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 24 cho tất cả anh em anh em nhé còn về phần lô tô thì thế nào về phần lô tô thì hôm nay lô tô rơi tương đối là đều đúng không ạ anh em chỉ duy nhất đầu hai rơi một chú lô đó là chú lô 28 đúng không ạ lô tô tập trung rơi nhiều vào đầu không và đầu 7 đặc biệt ở đầu không ở đầu không rơi 01, 02, 06, 07, 08, 09 đúng không ạ? Trong đó chú lô 06 ngày hôm qua rơi cho anh em hai nháy thì hôm nay cũng đã rớt lại cho anh em hai nháy anh em nhá. Hôm nay lại rớt lại cho tất cả anh em hai nháy. Và tiếp theo là chú lô 49. Chú lô 49 ngày hôm qua rơi cho anh em thì hôm nay tiếp tục trả lại cho tất cả anh em là chú lô 49 hai nháy anh em nhá. Đúng không ạ? Và tiến đến tiến đến đầu chín là chú có chú lô 94 rơi cho anh em hai nháy đúng không ạ anh em? con chu lô trên 14 đời cho anh em hai nháy đúng không ạ thì một lần nữa xin chúc mừng những anh em nào mà đã đánh chén được bạch chủ đề 34 và những chú lô mà kênh đã đưa lên cho tất cả anh em anh em nhá đấy đã đưa lên cho tất cả anh em và trước mặt anh em đây là kết quả mở xin lỗi anh em trước mặt anh em đây là bảng chốt số tham khảo cho tất cả anh em vào ngày hôm nay đúng chưa anh em bảng chốt số tham khảo cho tất cả anh em vào ngày hôm nay tổng đề thì bắt cho tất cả anh em cái tổng là tổng 27 và lót kép ngày thứ hai thì nó ngày lót kép thì nó đã không về anh em nhá nó vẫn chưa về bộ kép anh em ạ à. và bắt bổ đề cho tất cả anh em thì nó lại về tổng 16 chứ không phải là tổng 27 anh em nhá còn về phần bạch thủ lô bạch thủ lô 27 độc thủ lô 72 thì anh em cùng trở lại xem đánh chen được gì không ạ à. bạch thủ lô 27 thì nó lại về 28 anh em ạ à. còn độc thủ lô 72 độc thủ lô 72 thì nó đã về rất là tưng bừng rực rỡ cho tất cả anh em là tại giải 3.2 anh em nhá tại giải 3.2 anh em ạ à thì hôm nay hôm nay trên kênh tuy đề không ăn được nhưng chúng ta đã ăn được độc thủ lô là độc thủ lô 72 thì một lần nữa xin chúc mừng những anh em nào mà đã đánh ken được chu độc thủ lô 72 cho tất cả anh em một lần nữa thì cho Hoàng Đức xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả anh em anh em nhé cái phần trên kênh thì rực rỡ như thế đúng không ạ còn phần Zalo thì lại tưng bừng rực rỡ hơn anh em nhé tưng bừng rực rỡ hơn trước tiên là bạn Nguyễn Cúc anh em ạ bạn Nguyễn Cúc đúng chưa anh em bạn Nguyễn Cúc thì hôm nay hôm nay chốt cho bạn ấy bạch thủ lô bạch thủ lô vip là bạch thủ lô vip 26 anh em nhé bạch thủ lô vip 26 thì nó đã không về anh em ạ vào khung giờ là 15 giờ 50 thì nó đã không về cho tất cả anh em đúng không ạ bạch thủ lô vip thì nó đã không về nhưng còn về dàn đề đúng không ạ về dàn đề chốt cho bạn ấy đúng chưa anh em đấy 15 khung giờ đúng chưa ạ 24 giờ xin lỗi anh em vào lúc 15 giờ 51 phút Chốt cho bạn ấy dàn tam số 2442, 4499, 2992 và 4774 anh em nhá. 4774 đúng chưa anh em? Đấy, thì cái khung giờ máy tính đấy cho tất cả anh em là 6 giờ 40 phút và cái khung giờ chốt là 15 giờ 50 phút anh em nhá. Thì chốt cho bạn ấy dàn tam số về trong đó có con bạch chủ đề là con bạch chủ đề 74 mà ngày hôm nay nó đã mở thưởng cho tất cả anh em anh em nhá. Ngày hôm nay nó đã mở thưởng cho tất cả anh em bạch chủ đề là bạch chủ đề 74 Thêm một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên kênh hôm nay đã đánh chén được bạch thủ đề là 74 anh em nhé Thì sau giờ đây đúng không ạ? Sau giờ thì xịt lô nhưng mà đại gỡ được lại đề anh em nhé Đấy. Gỡ được lại đề cho tất cả anh em. Còn về phần lô, về phần lô thì hôm nay đấy đúng không ạ? Hôm nay, hôm nay chốt cho bàn trinh đó chính là vào xong thủ lô là hôm nay xong thủ lô 2685 đúng không ạ anh em vào khung giờ là 15 giờ 59 phút thì xong thủ lô 2885 thì gặt hai như thế nào ạ đây đúng không ạ anh em 85 26 thì không có nhưng 85 85 đó nó đã về cho tất cả anh em ngay tại giải 3.6 anh em nhá bạch thủ lô 85 đã về cho anh em tại giải 3.6 đúng không ạ thì một lần nữa hôm nay hôm nay trên kênh bạch thủ lô thì đã bị tật anh em ạ nhưng về phần xong thủ lô và đề thì lại rất là tưng bừng và rực rỡ anh em nhé tiếp theo là bản đời không như mơ này đấy đúng không ạ 15 giờ 53 phút em vào dàn đề 2442 4499 2992 và 4774 thì nó đã về 4774 cho tương bừng cho tất cả anh em anh em nhá thì sau giờ đây ạ đúng không ạ cái thật này báo nó không báo được đúng không ạ anh em đấy thì rất là buồn đúng chưa anh em tiếp theo là bạn trách ai vô tình đúng không ạ vào lúc bao nhiêu đây ạ à? 17 giờ 9 phút anh em nhá chốt dàn đề tam số tất cả mọi người đều là một cái dàn đề anh em nhé tất cả mọi người đều là một dàn đề và cái khung giờ là 17 giờ 9 phút đúng không ạ đấy thì tốt ăn trực tiếp bạch thủ đề là bạch thủ đề 74 cho tất cả anh em trong dàn tam số anh em nhé một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo đúng không ạ anh em và tiếp tục tiếp tục là bản Duy Khánh đúng chưa anh em bản Duy Khánh đây hôm nay em vào dàn tam số tất cả mọi người như một anh em nhá vào lúc 15 giờ 46 phút đúng chưa đây đúng không bạn anh em thì bảo bạn ấy đề một đề con 100k anh em nhá đề vào con 100k đúng chưa anh em và tiếp theo bạn tiếp theo cho tất cả anh em xem xét đúng không ạ bạn tiếp theo đó chính là bàn trời đúng không ạ anh em thì hôm nay em vào dàn tam số đúng không ạ vào dàn tam số vào lúc 15 giờ 53 phút vào mỗi con 200k đúng không anh em thì nó đã về tưng bừng rực rỡ đó chính là bạch thủ đề 74 cho tất cả anh em đúng chưa anh em đấy một lần nữa một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng được xong thủ lô là 2685 thì nó đã về 85 còn dàn đề tam số thì nó đã về ngay con 74 trong dàn tam số đã chốt cho tất cả anh em đúng chưa một lần nữa một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên kênh và trên zalo hôm nay đã tưng bừng rực rỡ anh em nhé và để không mất thời gian thì mời anh em trở lại với cái bảng đó chính là cái bảng đặc biệt tháng để cùng với Hoàng Đức sẽ đi vào phân tích để đưa ra những cái đường lối cầu kèo cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai là ngày 15 anh em nhé. Để anh em tham khảo vào ngày mai ngày 15 cho tất cả anh em. Thì trước mặt anh em đây là bảng đặc biệt tháng truyền thông của chúng ta và ngày vị trí cần xét cho tất cả anh em là ngày mai anh em nhé. Cần xét cho tất cả anh em là ngày mai ngày 15 đúng không ạ? Ngày 15 cho tất cả anh em. Đúng chưa anh em? ngày 15 cho tất cả anh em đúng chưa ạ thì ngày 15 ngày mai nó được ăn tổng ăn bổ từ những cái cửa cầu nào thì trước tiên chúng ta sẽ từ vị trí ngày mai anh em lùi về cho tôi 1 2 3 ngày bên dưới nó đúng không ạ bên dưới nó đó chỉ là còn 918 và từ vị trí con 918 anh em lùi về 3 ngày và cách chuông đó chính là con xin lỗi anh em đó chính là con 10, 14 anh em nhé vâng xin lỗi tất cả anh em vì do cái thời gian cái thời gian mà tôi lên cái zalo hôm nay trúng cho tất cả anh em thì nó quá dài đúng không ạ anh em thời gian thì nó quá dài thì để lên cầu kèo nữa thì nó sẽ mất hơn 20 phút anh em nhá lên cầu kèo tiếp cho anh em thì nó mất 20 phút thì tôi sẽ không lên cái đường cầu cho tất cả anh em được mà tôi sẽ đi thẳng vào cái phần ép vỉ để đưa ra cái tổng cho tất cả anh em thôi giờ tôi mà đi lên cái đường cầu đường lối cầu kèo nữa thì thời gian quá dài thì anh em sẽ rất nhàm chán đúng không ạ anh em cái thời lượng dài anh em xem sẽ rất nhàm chán và cái vị trí quan trọng của anh em xem đó chính là cái vị trí tốt số cho ngày mai thôi đúng chưa ạ thì tôi sẽ đi vào cái phần ép vỉ luôn anh em ạ và cái đường cầu thì tôi sẽ đi trước tôi sẽ ra cho tất cả anh em luôn còn cái đường ép vỉ tôi sẽ đi cho anh em thì từ vị trí ngày 15 anh em lùi về cho tôi 1 2 3 4 5 ngày đó chính là ngày bao nhiêu ạ đó chính là ngày mùng 10 đúng chưa anh em alo vâng do cái hình vẽ của mình hiện tại nó không thể vẽ được cho tất cả anh em nên không thể lên cầu cho tất cả anh em được nên giờ tôi sẽ đi thẳng vào cái phần đó chính là cái phần chốt số cho tất cả anh em luôn thì cầu kèo thì tôi đã lên từ trước cho tất cả anh em rồi đúng không ạ giờ tôi sẽ vào cái phần đó chính là phần chốt số cho tất cả anh em cái đường lối cầu kèo cũng đã đi cho tất cả anh em rồi thì ngày mai bắt cho tất cả anh em cái tổng đó chính là cái tổng là tổng 05 anh em nhé tổng cứng 05 anh em ạ bộ đề bộ đề đó chính là bộ đề kép 00 và bộ 23 bộ đề 00, bộ đề 23 và bộ đề 14 cho tất cả anh em. Thì cái đường cầu ép vị thì hôm nay bắt cho anh em đó chính là bắt cho anh em ngày mai. Ngày mai đó chính là chạm 4 và chạm 9 anh em nhé. Chạm 4 và 9 đúng không ạ? Chạm 4 và chạm 9 cho tất cả anh em. Về dàn kết, dàn kết trước tiên chúng ta bổ 00 sẽ có 00 55 50 05 chạm 4 sẽ có 14 đúng không ạ 14 41 chạm 9 sẽ có 19 91 đúng chưa anh em đấy và 69 96 46 64 đấy đây là cái dàn kết ngày mai cho tất cả anh em còn về phần bạch thủ lô phần bạch thủ lô ngày mai bắt cho tất cả anh em bạch thủ lô 36 và độc thủ lô là độc thủ lô 63 anh em nhé độc thủ lô bạch thủ lô 36 độc thủ lô 63 cho tất cả anh em tham khảo đấy thì những cái con số mà Hoàng Đức gờ lên cho tất cả anh em thì chỉ để mang tính chất tham khảo anh em nhé anh em nào hợp mẫu hợp cầu kèo thì chúng ta vào tiền còn không chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi còn những anh em nào mà xa bờ loạn số thì anh em kết bạn zalo hoặc liên hệ trực tiếp 0378 977 796 kênh zalo thu phí sau giờ cho tất cả anh em đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn nhất anh em nhé đây thì anh em cùng điểm qua zalo đúng không ạ anh em dàn đề chốt dàn đề tám số cho tất cả anh em đúng không ạ bạch thủ lô bạch thủ đề 74 thì đã lộ được trở trong dàn tam số cho tất cả anh em anh em nhá đấy 10 người như một anh em nhá dàn tam số như nhau cả đúng chưa anh em cái dàn tam số như nhau cho tất cả anh em đúng chưa đây đúng chưa anh em thì một lần nữa một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em hôm nay đã đánh kén rực rỡ được xong thủ lô là bao nhiêu ạ đấy đúng không ạ anh em đây xong thủ lô xong thủ lô là 2685 thì nó đã về 85 rực rỡ cho tất cả anh em còn hôm nay hôm nay bạch thủ lô thì nó đã không về rồi bạch thủ lô 26 thì nó không về anh em nhé hôm nay chỉ đánh chén được xong thủ lô và đề thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên kênh và trên Zalo hôm nay đã chiến thắng một cách rất là rực rỡ anh em nhé và cuối cùng thì cho kênh xin dừng video tại đây hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai xin chào tất cả anh em